Xin chào các tân sinh viên chuẩn bị sang Đài Loan du học. Ờ, chắc hẳn thì ờ, các quý vị phụ huynh và các em học sinh hiện tại cũng đang rất là lo lắng bởi vì khi con, con em của chúng ta và bản thân các em đang chuẩn bị sang Đài Loan du học và đặc biệt trong một thời một những cái khoảnh khắc vô cùng đặc biệt do ảnh hưởng của Covid-19 thì sẽ phải chuẩn bị những gì và các em phải chuẩn bị những tâm thế như thế nào khi chuẩn bị hành trang sang Đài Loan du học. Ngày hôm nay thì Quốc tế Cát Lâm của chúng tôi xin làm cái clip này xin gửi tặng đến ờ, các em học sinh như là một món quà để tri ân cho để tri ân tới tất cả các em đã đồng hành cùng cô thầy Cát Lâm trong suốt thời gian vừa qua. Ờ, đầu tiên một là một vật dụng không thể thiếu được đó là thẻ Visa cạc. À, ờ, có thể là rất nhiều các bạn đã chuẩn bị tiền mặt đó là tiền đài tệ sang Đài Loan rồi nhưng mà à, các em nên làm ra ngân hàng và làm thẻ visa cạc trong thời gian có những khoảnh khắc mà chúng ta bố mẹ chưa kịp gửi tiền thì các em khi mà có thẻ visa thì chúng ta có thể ở Đài Loan rút tiền hoặc là có thể xoa thẻ để có thể mua được những um, đồ ăn để có thể uh, qua những, mua đồ ăn qua những ngày mà chúng bố mẹ chưa kịp gửi tiền à, thứ hai nữa là à, chúng ta sẽ phải chú ý đến việc à, xét nghiệm COVID-19. Hiện tại đầy ở Hà Nội à, có rất nhiều các địa điểm có thể tiếp nhận xét dịch xét nghiệm dịch vụ COVID-19 để công dân Việt Nam có thể ra nước ngoài à, làm việc và học tập. À, trong đó thì chúng tôi kiến nghị có thể đề xuất nào đó là bệnh viện phổi à, lao, lao phổi trung ương, rồi à, bệnh viện à, à Hồng Ngọc hay là bệnh viện à, trung tâm xét nghiệm à, bệnh viện Mediatech thì tất cả những địa chỉ trên đều có thể chúng ta xét nghiệm COVID-19 và các bạn nên nhớ là tính từ thời điểm mà kết quả xét nghiệm đến thời gian mà các bạn à, xuất cảnh khỏi Việt Nam phải chỉ có hiệu lực là 3 ngày nên là mọi người nhớ cân nhắc thời gian để đi xét nghiệm nhé và rất nhiều câu hỏi đưa đến với các lâm đó là à, vậy chi phí xét nghiệm là bao nhiêu tiền thì chi phí dao động sẽ là trung bình từ 1 triệu mốt cho đến 1 triệu tư À, riêng đối với cả các sinh viên của Quốc tế Cát Lâm thì các em sẽ được uh, xét nghiệm tại công ty bởi vì các đơn vị chúng tôi hợp tác thì sẽ đến công ty để làm các thủ tục giúp các em xét nghiệm tại công ty Cát Lâm. À, và tiếp theo đó là hành lý. À, rất nhiều bạn đã gửi uh, câu hỏi đến cô thầy Cát Lâm là uh, các em có thể chuẩn bị bao nhiêu cân hành lý À, thì à, tất cả các hãng hàng không như các bạn đã biết thì hiện tại thì bay sang Đài Loan chỉ có hãng hàng không của Eva Airlines hoặc China Airlines trực thuộc của Đài Loan và theo quy định của hai hãng này thì hành lý ký gửi của các bạn sẽ được 30 kg ký gửi và 7 kg sách tay và đặc biệt chú ý là à, cái sạc pin dự phòng thì các bạn cũng không được sạc pin dự phòng thì cũng không được để trong hành lý ký gửi nhé và đặc biệt là những cái chế phẩm từ thịt và hoặc sản phẩm từ các sản phẩm Ờ, thực phẩm từ thịt và các chế phẩm từ thịt à, đều được cấm nhập cảnh vào Đài Loan và đặc biệt là khi mà chúng ta mua đồ khô hoặc là mì tôm thì các bạn nên nhớ là à, chú ý là mua những loại mà không gia vị trong gói gia vị không có thịt nhé tiếp theo là về thời gian cách ly À, bắt đầu từ kỳ mùa xuân năm 2021 thì à, chính phủ Đài Loan yêu cầu cách ly là 21 ngày. Chính vì vậy là thời gian cách ly rất dài. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị những tư trang Ờ, rất là cần thiết trong quá trình cách ly và chúng quốc tế Cát Lâm của chúng tôi xin khuyến cáo đối với các bạn học sinh và quý phụ huynh để có thể chuẩn bị. Đầu tiên vì thời gian cách ly là 21 ngày nên là chúng ta chuẩn bị những nhiều đồ ăn vặt hơn một chút và đặc biệt là bởi vì ờ, trong quá trình cách ly thì ờ, các ờ, đơn vị ờ, quản lý cách ly thì sẽ cung cấp cho chúng ta một ngày ba bữa đó là bữa sáng bữa trưa và bữa tối à, tuy nhiên thì ờ, như các bạn tìm hiểu thì đồ ăn của Đài Loan thì hơi ngọt một chút và hơi dầu và có nhiều sinh viên của các lớp của chúng tôi khi mà sang đến Đài Loan rồi phản ánh là cô ơi à, đồ ăn nhiều dầu quá và bọn em không không ăn không quen chính vì vậy mà chúng tôi khuyến cáo là các bạn chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt một chút để có thể à, à, có thể thoải mái ừ, qua trong vòng 21 ngày cách ly như vậy tiếp theo đó là sách à, như các bạn như ừ, yêu cầu của ừ, năm 2020 và 2021 thì nhập cảnh vào Đài Loan chỉ có thể đi được hệ à, các đại học hệ đại học chính quy thôi À, chính vì vậy mà à, các bạn đã được chọn chuyên ngành tại Việt Nam chúng tôi khuyến cáo các em học sinh sẽ mua trước các à, giáo trình liên quan đến chuyên ngành của tiếng Việt để chúng ta khi mà bước vào tiếng Trung chúng ta sẽ không à, bỡ ngỡ về các nguyên lý đấy ngoài ra thì à, ở hiện tại ở các hiệu sách thì có rất nhiều các à, sách đối với các chuyên đề khác nhau đối với mỗi một người thì sẽ có à, cái niềm hứng thú với cả các chuyên đề khác nhau thì chính vậy chúng ta sẽ mua thêm các sách về liên quan đến cái chuyên đề mà chúng ta chủ đề mà chúng ta thích để có thể à, đọc những lúc mà chúng ta nhàn rỗi thời gian ngoài ra thì à, trong quá trình mà các bạn học ừ, à, tập tại Việt Nam học tiếng Trung thì chúng ta đều có vở để ghi chép và sách tiếng học tiếng Trung chúng tôi cũng khuyến cáo các bạn học sinh các em học sinh mang à, những sách vở của chúng ta đã được học trong quá trình 21 ngày thì chúng ta có thể ôn luyện thêm tiếng Trung để nâng cao trình độ và có thể hòa nhập với cả môi trường học sau này tiếp theo nữa là trong quá trình học thì cũng đừng nhớ quên đừng quên mà mang chuẩn bị vở và bút nữa nhé Ngoài ra thì à, nếu bạn nào gia đình có điều kiện thì nên chuẩn bị cho mình máy tính sách tay và các bạn à, bởi vì là ở trong phòng thì có phòng sẽ có tivi và có phòng thì không có tivi ngoài thời gian rảnh thì chúng ta ừ, thay vì lướt web bằng à, nước à, tìm kiếm thông tin bằng điện thoại thì cũng màn hình rất là nhỏ ảnh hưởng đến mắt thì chúng ta cũng có thể chuẩn bị cho mình một chiếc máy tính sách tay nhưng tuy nhiên thì các bạn à, chú ý là dòng điện đối với các thiết bị điện tử và máy tính ở Đài Loan thì dòng điện ở Đài Loan là 110 nên là khi chúng ta chuẩn bị khi chúng ta đi mua máy tính cũng nên hỏi với cả các đơn vị cung cấp là dòng điện 110 10V thì có thể uh, sử dụng thích hợp hay không và đặc biệt là uh, cái đối với máy tính sách tay thì chân sạc là chân ba chạc chính vì vậy mà khi mà các bạn uh, mang ổ cắm thì phải chú ý chuẩn bị cái ổ ba chạc này để có thể cắm máy tính nhé không thì lên không thì vào trong phòng cách ly thì chúng ta cũng không thể sử dụng máy tính của mình được đâu tiếp theo là đầu cắm đối với các thiết bị điện tử về những ổ cắm ở Đài Loan là đầu cắm chân dẹt các bạn nên chú ý là đầu cắm chân dẹt bởi vì ở Việt Nam mình thì sử dụng cả đầu cắm chân dẹt và đầu cắm chân tròn chính vì vậy mà khi chúng ta mà mua à, chúng ta nên chuẩn bị thêm cho mình 2 đến 3 chiếc đầu cắm chân dẹt để chúng ta có thể kết nối những cái đầu cắm của chúng ta bằng trông tròn sang chân dẹt à, nếu không là chúng ta cũng hết pin và cũng không thể sạc pin à, điện thoại được đâu ngoài ra thì à, thời gian cách ly của chúng ta là 21 ngày nên là quần áo chúng ta vẫn phải sử dụng và vẫn phải giặt nên là trong quá trình cách ly kỳ đầu tiên sinh viên Cát Lâm gặp phải đó là không có bột giặt và trong phòng thì số lượng mắc cũng có hạn chế nên là nếu được thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một chút bột giặt và những cái mắc quần áo để chúng ta có thể phơi quần áo khi chúng ta giặt nhé à, tiếp theo đó là à, thuốc về vấn đề thuốc bởi vì là trong thời gian mà chúng ta mới bắt đầu sang Đài Loan thì chúng ta không quen với thực phẩm nên là rất là dễ bị à, tiêu chảy hoặc là các cái bệnh nhân liên quan đến thay đổi thời tiết, thay đổi nguồn nước thì chúng ta cũng dẫn đến đau bụng này rồi rồi à, bị cảm cúm này hoặc là bị đau họng thì chúng ta cũng nên chuẩn bị cho mình một chút à, về thuốc để chúng ta có thể xử lý trong quá trình mà chúng ta bị cách ly. Tiếp theo nữa là À, đặc biệt có một điều rất là chú ý là chỉ có riêng Việt Nam mình rồi ờ, đi vệ sinh thì dùng ờ, vòi xịt thôi còn các nước thì không sử dụng vòi xịt nên là các bạn nên chuẩn bị cho mình một chút giấy thêm một chút giấy vệ sinh nữa bởi vì thực ra là đấy là một cái điều rất là nhỏ thôi nhưng mà cũng nên khuyến cáo các em học sinh um, trong quá trình mới sang Đài Loan thì chúng ta cũng những cái buổi đầu tiên cũng có thể các trường sẽ cấp phát hoặc à, bán trước cho các bạn về chăn và gối nhưng tuy nhiên thì chúng tôi nếu mà các bạn không muốn mua thì cũng có thể tự chuẩn bị cho mình một chiếc chăn mỏng và một chiếc gối mỏng trong cái hành trang của mình À, ngoài ra thì à, các lâm cũng khuyến cáo là ở Đài Loan thì cũng hay mưa nên là khi sau hết cách ly thì các em sẽ được tự do ra ngoài và chúng ta có thể đi tham quan à, xung quanh khu trường chính vì vậy mà lên chuẩn bị cho mình một chiếc ô nhỏ để có thể à, à, tránh tình trạng mà chúng ta gặp mưa và ở Đài Loan thì các em sẽ đi um, di chuyển rất nhiều và chúng tôi không khuyến cáo các bạn nữ là mang nhiều giày cao gót bởi vì chúng ta rất hiếm khi sử dụng giày cao gót chỉ dùng ờ, giày cao gót trong những ờ, dịp ờ, lễ hội này hoặc là những dịp mà chúng ta đi tham dự những cái chương trình trang trọng thì mặc váy hay mặc váy hoặc đi chơi với các bạn thì chúng ta mặc váy thôi còn à, bình thường thì khi